À, xin chào mọi người Hiện tại thì tôi đang đứng trên đường à, DT719B Sau à, siêu thần biển Novago Phan Thiết Đây phía sau lưng tôi là Novago Phan Thiết này Tuyến đường à, DT719B Tuyến đường này là tuyến đường ven biển phía nam của thành phố Phan Thiết Song song với tuyến đường DT719 sát mặt biển Đây là những cái tua bin gió nằm bên cạnh tuyến đường DT79B Hiện tại tôi đang đứng tại một cái điểm giao cắt Cái điểm này thì sẽ có một đường nối Gọi là tuyến Hàm Kiềm Tiến Thân Sẽ đi ờ, từ siêu thành phố biển Nova World Phan Thiết Đi lên khu vực ờ, Hàm Kiềm để cắt với cao tốc Thì từ đây, từ Nova World Phan Thiết đi lên điểm giao cắt đó thì khoảng 11 km Thì đây là công trình Nova World Phan Thiết tiếp giáp luôn với mặt tiền đường à, DT79B đây là những căn à, biệt thự ở trong lòng sân góp 36 lầu PGA của Nova World Phan Thiết siêu thành phố biển du lịch sức khỏe lớn nhất khu vực miền Nam hiện tại thì à, một số đoạn đường trong đường DT79B đã được rải thảm nhựa đường rất là rộng với mốc lối giới 52 m. Có thể thấy là một cái mỗi bên có khoảng hai làn xe và ở giữa thì có một cái giải phân cách rất là lớn.